Chào tất cả anh em nha Thì à, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới anh em Những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài biệt cho cái dịp Tết này nó được tốt hơn Và chơi nó được hiệu quả hơn Thì à, cái điện thoại iPhone mà mình đang cầm ở trên tay Đây là một cái con máy đánh bài biệt CVK phiên bản C 700 Đây là một con máy đánh bài biệt tốt nhất thị trường hiện tại Và cái dòng máy này là cái dòng máy đẳng cấp nhất từ trước đến nay nha Thì à, mình sẽ nói sơ qua cho anh em biết cái con máy này nó có những cái gì mà nó đặc biệt không những cái gì mà nó vượt trội hơn những cái đời máy cũ trước đây là ở cái phần thứ nhất cái này là quan trọng nhất của một con máy đánh bài anh em mua máy và anh em chơi có hiệu quả hay không là nó phụ thuộc ở cái phần này thì ở cái phần camera của máy thì máy này được tích hợp full camera và full bóng đèn hồng ngoại ở cạnh sườn cho nên cái tốc độ đọc bài của nó sẽ nhanh hơn và nhạy hơn và bài khi mà anh em vô chơi thì anh em đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo máy trước đây chẳng hạn anh em để máy ở đây anh em đặt vào cái đúng chỗ nó mới báo còn đối với con máy này là camera full cạnh sườn này luôn thì bài anh em cứ đặt về cái hướng này đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo xa gần rộng ngang gì nó cũng báo hết đó là cái phần đặc biệt của con máy này full camera và full bóng đèn hồng ngoại và cái thứ hai con máy này là máy CVK 700 phiên bản C tức là nó sẽ được nâng cấp thêm một cái phần mềm mới một cái cách chơi mới để anh em chơi nó dễ hơn thì mình sẽ nói sơ qua ở cái phần này chức năng mới này nó hỗ trợ cho anh em những cái gì trước đây anh em đánh bài binh sập sám chẳng hạn như bài binh sập sám đánh bốn nhà là nó sẽ hết bài anh em bỏ bài xuống nè máy nó báo đối với đời máy cũ bỏ xuống là máy nó báo nè nhưng mà khi kinh ra máy sẽ không báo được nữa không đủ bài nó không báo bắt buộc anh em phải cầm cái này chồng lên cái này thì nó đủ bài nó mới báo tiếp còn đối với con máy này thì phần mềm mới của nó là đánh như thế này đặt bài xuống máy nó không báo nhưng mà kinh ra là báo luôn mình cầm lên chỉ có việc chia thôi thì nó sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều còn bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cụ thể chi tiết cái con máy này cho anh em coi để anh em ờ, tham khảo nó kỹ hơn thì mình sẽ báo giá sơ luôn qua sơ qua cho anh em biết về cái phần giá cả của máy đánh bài bịp gần cái dịp Tết năm 2021 này nó như dao động như thế nào thì hiện tại thì mình bán đầy đủ tất cả những cái dòng máy đánh bài hiện tại nó đang có mặt ở trên thị trường và mình phân bố độc quyền phân phối độc quyền cái sản phẩm CVK 700 thì cái sản phẩm này là sản phẩm độc quyền nha chỉ có công ty cần phát tài mình mới có không có bất cứ cái dịch vụ đại lý nào mà buôn bán được con máy này thì anh em đi mua tránh cái trường hợp kỹ ở cái dòng máy này cẩn thận bị lừa thì à, giá của mình đang bán hiện tại ở bên mình giá dòng máy thấp nhất rẻ tiền nhất là mình bán tầm 6 triệu rưỡi cho đến 8 triệu còn những cái đời máy cao cấp như là CVK thì nó sẽ dao động từ 18 à, triệu cho đến 25 triệu còn những cái đời máy mà chung chung tiền á nói chung là chơi ổn định thì anh em mua sẽ tầm 12 à, triệu cho đến 14 triệu thì à, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cụ thể cho anh em coi thì đầu tiên mình sẽ test trước là ở cái phần camera của máy cho anh em thấy được cái tốc độ đọc bài nhanh nhạy như thế nào tốc độ đọc bài nhà nó nhanh nhạy như thế nào và cái camera của nó quét bài xa rộng như thế nào để anh em tham khảo thì ở đây là mình đánh thử cho anh em coi nè thì à, chỉ cần mua con máy này thì anh em sẽ chơi được tất cả các môn bài nha liên cào ba cây sập sám võng xăm lóc nói chung là bài nào anh em cũng chơi được kể cả xì dách và xì phé đầu tiên thì mình sẽ test trước cái phần tốc độ đọc bài nè máy này thì nó đọc rất là nhanh anh em hạ bài xuống là nó đọc không cần phải đợi nha đây mình hạ xuống là nó đọc rồi đấy cả bốn cạnh bốn chiều máy nó đều báo đây anh em thấy không mình đặt cả bốn chiều vào bài máy nó đều báo đây đấy và còn cái chiều rộng nè tức là cái chiều ngang này nè cũng như mình nói là nó full camera nè thì nó quét bài này, tầm này đây ở đây nó báo nè nhưng mà khi mình lôi nó về đây nó vẫn báo hoặc là mình có thể lôi qua bên đây đấy hoặc là lôi nó qua tới bên này nó vẫn báo nè đó còn cái chiều mà cao của máy thì nó quét trên một cái hộp nó vẫn quét được nha đó thì anh em nào mà đánh khéo thì có thể kết hợp cho nó báo bài ở trên tay nè cầm ở trên tay nó cũng báo luôn đấy con đặt bài xào bài xong dục xuống là nó báo nè đó rất là dễ chơi luôn chinh tới đâu báo tới đó nè đó máy này chinh tới đâu là báo tới đó nè đấy kinh còn một lá nó cũng báo nha anh em cho dù anh em kinh còn một lá nó cũng báo thì ở đây là cái phần tốc độ đọc bài cũng như camera còn bây giờ mình sẽ test tới cái phần chức năng mới của máy cho anh em coi để áp dụng đánh binh sập sám và binh Ấn Độ khi mà anh em chơi tám nhà những cái bài cào bài liên thì mình không nói rồi những cái bài đó nó quá dễ chơi rồi nó rất là đơn giản rồi đây cái này là mình đang đánh sập sám bỏ bài xuống nè máy nó sẽ không báo nó chỉ nhận nó nhớ thôi nè kinh ra nè đây còn những cái âm thanh này khi mà vô sòng chơi thì anh em sẽ được đeo cái tai nghe nha đây nè đây là cái tai nghe của máy đánh bài biệp thì cái tai nghe này nó rất là nhỏ thôi anh em nhìn cái tai nghe nó rất là nhỏ cho nên khi mà mình nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp mà bị người ta nhìn thấy là không bao giờ xảy ra rồi cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm còn máy móc thì anh em thấy rồi mình chỉnh xong mình sẽ thoát nó ra ngoài như thế này đây chỉnh xong mình thoát ra nó thoải mái là mình vẫn sử dụng bình thường chức năng nghe gọi hoạt động vẫn bình thường nhưng mà cái chức năng đánh bài nó vẫn chạy thì mình chơi nó sẽ kín đáo hơn và nó hiệu quả hơn đây mình sẽ đánh thử cho anh em coi nè thì ở đây là hai cái nút tăng giảm số người chơi đánh bao nhiêu tụ cũng được chỉ cần đủ bài là được anh em bấm lên là nó sẽ lên người bấm xuống nó sẽ xuống người đây chẳng hạn như mình chỉnh bên sập sám nè rồi mình thoát ra thì bây giờ mình chỉ cần bỏ bài xuống nè à, mình chuyển nó qua la ngoài cho anh em cùng nghe luôn còn cái máy này mặc định khi mà mình chỉnh xong á, thì nó sẽ bị văng qua cái chế độ tai nghe đây thì mình bỏ bài xuống là máy nó sẽ nhớ đấy kinh ra nè đó kinh nè bốn máy báo bốn bỏ xuống nè chỉ cần bỏ xuống là nó nhớ cứ kinh tới đâu là nó báo tới đó đấy bốn thì 4 là nhà số 4 lớn còn bây giờ mình sẽ test tới cái phần chức năng chuẩn xác cũng như là những cái mà máy nó hỗ trợ cho anh em khi mà anh em đi đánh thực tế như thế nào thì máy nó có rất là nhiều chức năng để mình áp dụng mình chơi chẳng hạn như anh em đi đánh mà anh em đánh cái nó khác đánh tay con nó khác thì ở đây mình test cụ thể cái phần bài cào cho anh em cho nó dễ chơi nè thì tất cả những cái môn bài khác thì anh em đánh nó cũng tương tự như vậy đây là chế độ báo một nhà lớn nhất thì trước khi chia bài máy nó sẽ báo cho mình biết nhà nào có điểm lớn nhất trong tất cả những cái tụ bài mình chia ra thì không giới hạn tụ chơi nha đánh bao nhiêu tụ cũng được bỏ xuống nè kinh bài ra nè cái này đang đánh 17 tụ nè mình chỉnh 4 tụ thôi cho nó lẹ nè thì ở đây nó đều là tiếng Việt tiếng Việt 100% thì anh em có thể tự chỉnh tự nghiên cứu cái phần sử dụng máy thì anh em chỉ cần lên trên này mua hàng của mình, mình hướng dẫn 30 phút là chơi được máy báo ba nè máy báo hai thì chia ra chắc chắn một trăm phần trăm nhà số 2 sẽ lớn nhất đây nhà số 2 là nhà này đấy chuẩn một trăm phần trăm nha đó thì máy này nó còn thêm một cái chế độ nữa là chế độ báo lời lỗ thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho mình biết là mình lời hay mình lỗ để mình chơi thì rất là dễ đây mình đánh chế độ lời lỗ cho anh em coi thử nè bỏ xuống kênh bài đây nè đấy máy báo lời nè chia ván này nó báo lời nha bài mình sẽ ăn hết ván nào lời thì mình chia lỗ thì mình xào lại không cần phải bán trái không cần phải bỏ lá thấy rất là dễ luôn còn cái chế độ thứ ba ở chế độ bỏ lá thì cái này anh em phải chỉnh chỉnh thì nó chỉ mất khoảng 30 giây thôi mình chuyển từ cái cách chơi này qua cách chơi khác nó cũng rất là nhanh đây bắt đầu trò chơi rồi mình thái ra luôn nè bỏ xuống này là nó báo 4 thì anh em xả cho mình đi 4 lá chia ra đúng số tụ mà anh em chỉnh đang chỉnh 4 nhà thì chia 4 nhà nè đây bài mình 8 điểm lớn nhất đó thì máy báo chuẩn xác 100% nha thì à, mình test sơ qua con máy này là con này là CVK 700 phiên bản C dòng máy đánh bài cao cấp nhất trên thị trường hiện tại thì anh em nào có nhu cầu lấy con máy này về xài thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 số 4 thì à, mình hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em lên tận nơi vô tận nhà mình mình test hàng cảm thấy ok thì anh em lấy còn không thì à, cứ lên tham khảo